Thưa quý vị và các bạn, vâng, uh, rất là có duyên ngay tại uh, đất thủ đô thì uh, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ của Trung đoàn 368 Sư đoàn 2 Quân khu 5 mà chúng ta đã làm quen trong hồi ký Pháo binh Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Trung Túy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của anh em chúng tôi tại đây. Vâng, tôi hy vọng rằng có rất là nhiều điều trong cái hồi ký mà chúng ta đã chia sẻ sẽ được quý vị và các bạn quan tâm hơn. À, xin ờ, chào các anh. Đầu tiên thì ờ, em rất là cảm ơn các anh đã có một cái cuộc trò chuyện như thế này và rất là cảm ơn tác giả Nguyễn Trung Túy. Vâng, à, em chào anh Túy, chào các anh. Vâng, trước tiên thì em rất là mong anh giới thiệu thành phần của cái buổi trò chuyện này với khán giả của Win Win Việt Nam và sau đó thì à, sẽ có vài lời về riêng tác giả như lời hứa của Win Win Việt Nam với khán giả của mình là sẽ có một cái buổi giao lưu hôm nay thì rất là may em cũng à, đang hy vọng rằng những cựu chiến binh ngồi đây là những nhân vật của chúng ta xin mời anh ạ kính thưa cô Hải kính thưa các vị à, quý vị khán giả trên YouTube kênh Nguyên Nguyên Việt Nam. Cảm ơn cô Hải Yến đã tạo điều kiện cho những người đồng đội chúng tôi, những à, cựu chiến binh sống lại những hồi ức chiến tranh, những nơi mà chúng tôi đổ xương đổ máu để gìn giữ cái hòa bình ngày hôm nay. Thì à, à không có gì à, trước hết là xin kính chào quý vị. Thì à, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Trung Túy là nguyên à, lái xe Trường Sơn như cô ấy giới thiệu. Sau đó học học viện học cần và về làm chủ nhiệm xe trung đoàn pháo 368 từ năm 1977 đến 1984 tôi ra quân. Sau đó về đời thường làm công chức ở Sở Giao thông Vận tải lại phải tiếp tục đi học đại học thêm à, một kỳ nữa rồi mới được à, à, thực hiện được công việc phải phấn đấu gian khổ trong cuộc sống đời thường sau đó thì à, về hưu và nãy là nghỉ ở quê à, à, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. À, xin cảm ơn quý vị khán giả. Và sau đây tôi xin giới thiệu tiếp các thành phần. À, tôi, à, cạnh tôi là anh à, Nguyên, là người trong truyền đã kể trên mặt trận à, 479 ở vùng lõm phạt ở sông Sierra và là người chủ à, phụ trách trợ lý xe tiểu đoàn 10 trung đoàn 368 pháo binh quân khu 5 và người đã cất võ được con cá lóc à, là 7 kg Đúng rồi. Đó, đó. đó là người thứ nhất xin giới thiệu và người thứ hai đây là đồng hương tôi người uh, uh, Thạch Vịnh đấy là Lưu Vĩnh Sơn à, là người chiến sĩ thông tin mà trong bãi ngô chúng tôi đánh trừng phạt à, chuyến đâu móng quân cốt nó nó ngừng tấn công để chúng ta giữ hòa hiệu tức là năm 78 chưa có vâng. công bố trên đài à, mà suýt bắn nhầm tôi trong rừng ngô đó là chúng tôi đánh trần trừng phạt đối đầu và đây là anh thất bên đấy là anh thất là người đi cùng xe với tôi và chuyên phục nếu không đờ được tay lại mà cua hết vòng trục tiêu rơi ổ cả hai cả xe chúng tôi à, gồm cờ một tiểu đội cờ một tiểu đội và không có vũ khí gì cả à, chỉ một khẩu hàng mà nếu lúc ấy mà ngã vào đấy thì chúng tôi không còn về hôm nay nói chuyện và anh việt thương dưới chân ấy, là vẫn còn nhưng mà không có chế độ gì cả không một chế độ gì cô ạ đó và mấy năm anh nhỉ là à, cũng phải rất nhiều năm mai đến tám tầm tầm tám mươi à, là bị mà mai đến những sắm này anh mới ra quân đó đó thế còn đây là hai đồng đội ba sáu tám ở lứa trước và chúng tôi à, tin các từ dạ. vâng, dạ, dạ, giới thiệu xin cảm ơn. À, kính chào các vị khán giả. Tôi là bạn của anh Túy là Nguyên là tôi đi bộ đội năm 1971 đã làm đơn cắt tay lấy máu để tình nguyện để ra đi phục vụ Tổ quốc và tôi nói với à, người ở quê hương rằng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh bao giờ giải phóng miền Nam chúng tôi mới trở về quê và tôi đã thực hiện điều đó khi tôi vào bộ đội được học lái xe 25 ngày chúng tôi đã phải mang xe để vào chiến trường miền Nam. Và tôi đã từng lấy zin 130 kéo pháo. Thế bọn Trung Quốc nó mới nói một câu thế này. Tại sao dùng xe Liên Xô kéo pháo Trung Quốc? Thế là năm 1971 72 chúng ta được như thế tài trợ hoàn toàn xe cộ từ giải phóng rồi vọt tiến rồi lại các thứ là chuyển vào không hoàn lại. Mình rất thành công. Thế là tôi à, sau khi giải phóng miền Nam xong, tôi được về làm giáo viên của trường lái xe quân khu 5, dạy toàn đảng viên để khi họ ra quân có công an việc làm. Sang Campuchia, chúng tôi cũng như thế là làm được những cái điều đáng phải làm, đó là giải phóng được đất nước Campuchia. Ừ. Tôi xin hết. Tôi tên là gì? Tôi, tôi là Phạm Văn Nguyên, quê ở Bắc Ninh, có làn điệu quan họ mà như thế là đến à, à, à, bí thư à, cũng còn phải nói một câu rằng là à, à, vì à, ra ngoài có một cái chút phai phai thế là đó là lời cổ của quan họ thế là, là là tôi thấy rằng là lời của con họ của chúng tôi đã vang mãi truyền mãi cho đến ngày nay và nên mọi người cần phải giữ gìn đó là văn hóa quan họ của đất nước ta xin à, cảm ơn thầy giáo Và vâng. quý vị có thể thấy rằng là qua giọng nói thì mình cũng phân biệt được là ngay tại đây chỉ có 6 người thôi nhưng mà tôi đã thấy là à, có hai vùng miền rồi và nhưng họ đều là pháo binh trừ tôi À, bây giờ thì à, mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe những chia sẻ của các cựu chiến binh. À, một điều mà hai cựu chiến binh chia sẻ từ trước thì chúng ta thấy rằng họ đều là những cựu chiến binh từ thời chống Mỹ cứu nước. À, xin chào anh. Ừ. Vâng, xin mời anh à, chia sẻ câu chuyện của mình để anh để em cài cho. Hay anh cầm tay, cầm cầm cái này nhé, đừng đừng đụng một cái này nhé. Ừ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đông, trợ lý thông tin của trung đoàn 368 F2 quân khu 5. Cuộc chiến là sau ba kết thúc 30 tháng 4 đánh Mỹ thì tôi ờ, được giao nhiệm vụ là làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Từng ờ, tham gia giải phóng Campuchia trong các ờ, trận như đôi 502, 407 và đã từng gặp đồng đội ở câu si Rấp Bóc và bạn Ngô mà như trong truyền kể thì trong cuộc chiến không may thì cũng suýt nữa thì bắn nhầm đồng đội nhưng mà nhờ mật khẩu của sứ đoàn thì chúng tôi trở về hôm nay thì là gặp mặt tại à, thủ đô Hà Nội cũng rất phấn khởi và chia sẻ với à, các à, bác các chú cũng trên Facebook nếu gặp lại thì hiện nay chúng tôi vẫn đang công tác là tại thôn Thông Hoành xã Lưu Vĩnh Sơn hiện vẫn khỏe đã có là hiện nay năm cháu và tám cháu hai nồi và à, à, à năm đứa con năm con và tám cháu hai nội và sáu à, sáu ngoài xin trân trọng cảm ơn vâng bác cho em hỏi chút ngày mà ở pháo binh ấy thì là bác làm gì ạ ngày pháo binh là trợ lý thông tin trợ lý thông tin vâng tại vì ừ. em thấy bé bé <laughs> em cứ nghĩ ở trong pháo thì phải vâng. cực kỳ to con vâng, vâng. cho nên nhìn bé bé hóa ra thông tin ừ. thông tin hữu tuyến hay vô tuyến thông tin thông tin chung thông tin chung cả vô tuyến cả hữu tuyến ừ. làm nhiệm vụ luôn xấu ừ. là cho mặt trận phía sau là pháo binh hỗ trợ cho pháo để mắt pháo đấy. Ừ. À. Tức là mắt pháo. Vâng. Tức là bác đi theo trinh sát. Đi theo trinh sát. Đây là đúng là trinh ừ. sát. Ừ. Cũng là trinh sát luôn. xấu. Vâng. Em nghĩ là là cái câu chuyện của bác ấy chắc là nó phải rất là hay <laughs> nhưng mà <laughs> cụ kể vâng. <laughs> cụ kể nó đơn giản quá. Vâng. vâng. vâng trợ lý thông tin thì tôi cứ nghĩ là để ông ấy giúp cho thủ trưởng ừ. các cái nhiệm vụ của thông tin triển khai vâng Sở nhưng mà các... thực ra lại luồn sâu vâng. rồi làm nhiệm vụ của trinh sát mà pháo mà không có mắt Đấy. thì cũng chẳng biết bắn đi đâu vâng ờ, câu Đó. chuyện của bác đồng là em nghĩ là hay lắm đấy <laughs> rồi em cảm ơn ừ. vâng à, và bên cạnh tôi là một ờ, cựu chiến binh Ờ, bác ấy ờ, rất là muốn được chia sẻ câu chuyện của mình và xin mời bác để em cầm cho vâng xin ờ, thưa quý khán giả tôi là Lê Văn Đạnh quê Hải Dương vào làm chiến đấu năm 1975 vào sư đoàn 10, à, sư đoàn 2 tiểu đoàn 12 là pháo binh sau rồi chuyển sang tiểu đoàn 14 cũng của 368 Ờ, là pháo cao xạ làm ờ, khi ra quân năm 81 ờ, là trung đội phó hôm nay thì rất vinh dự là anh em chúng tôi nên gặp mặt ngày thành lập trung đoàn 368 được gặp anh em cùng đơn vị như anh Túy đây rồi anh Nguyên này rồi anh Đồng này Đấy, ngày xưa anh em cùng đơn vị nhưng mà mấy chục năm nay mới lại gặp nhau Đấy thế thì rất là phấn khởi mà hôm nay phấn khởi nữa ấy, là nghe giọng đọc của Hải Yến nhiều rồi à, hôm nay được gặp trực tiếp nên là lại càng phấn khởi hơn chỉ có thế thôi dạ vâng <laughs> vâng vâng tôi, tôi tôi tôi tôi nghe cái này là đề nghị Hải Yến chính chính ờ, chính chính đính lại của Phạm Minh Tuấn viết về cái đức cơ ấy là nó thuộc về gia lai ừ. cái địa danh ấy vâng. ờ, ờ, thế nhưng mà ờ, ông ông ông ấy lại nói là ở đắk lắc là ờ, ông nhà văn phạm minh tuấn đấy nghe chưa vâng, à, tôi nghe bởi vì tôi nghe vâng, tôi đã lên facebook à, tôi đã cảm ơn hải yến là đọc rồi cả cái chuyện nhiều chuyện lắm hồi ức kia lính chiến đấy là tôi tôi nghe hết mà đồng chí điệp chào anh thất rồi tức là anh túy với lại anh ờ, thất là trước là hai anh em trên một chuyến xe bị min <laughs> à. đấy là ý thế vâng. thế cho nên là mới bảo phải liên lạc với nhau à, thế nhưng mà điện cho anh túy, à được quên xin lỗi điện cho anh ờ, thất điện được rồi nha nhưng mà chỉ có nếu mà nói là tại sao điện mục đích là cái gì là mục đích là anh em trước đây là ở chiến trường sống chết với nhau thì ít có bây giờ về nghỉ hưu rồi thì quê thì ở xa ít có điều kiện gặp nhau thế bây giờ thì ờ, anh thúy ra thì anh em gặp nhau thế nên là em mới nói bác thúy em bảo này yên tâm em sẽ điện bác cứ ra à, rồi cô, cô quay nhìn cả về ra tỷ cho nên đấy, đấy rồi thì mà thôi ăn điện tí rồi trước đấy mấy ngày không đấy nhưng mà em điện cho bác từ lúc đấy ra em em điện cho bác thân cho em bảo đây là số của anh thúy hai anh em trên một chuyến xe bị mìn nổ bác cái chân còn không bây giờ đi mạnh tí nha tốt đấy anh Nguyễn ạ đấy cho nên hôm nay phải kết nối là vì các dạ. anh là ngành lái xe vâng vâng à quên xin lỗi ngành xe, ngành xe. chứ không phải không phải lái xe không không phải lái xe vâng không ngành xe nó khác ngành xe nó nó bao gồm rất nhiều còn lái xe là chỉ có lái xe đơn thuần lái xe thôi ngành xe thì nó là khác mệt hơn phải phụ trách nhiều cái không vâng tức là con người đảm bảo cho cái xe nó hoạt động dạ. nhưng mà đúng trước đây là cái hồi đấy là đi cái đường Campuchia là cái đường nó đất ấy, mà cái dân cái hội đấy là nó kinh lắm. Nếu mà cứ đường vòng nó ra xe chạy ra cái nó ra đặt mìn nó đặt mìn Bút <laughs> dày thế này. Đấy, mình chạy đi không Tức là nếu mà cái đoạn ờ, vòng vòng này ấy, là cái xe trước chạy rồi. À. Thế là nó trong rừng nó ra nó lấp cái nó thả đây là xe sau. Xe sau là cứ chạy theo cái lốt của xe trước là bị chuẩn sư à. trưởng sư 12 bắt đầu là tét tét đấy sư ái sư ái tôi tránh một cái thì lên cái là ngài bị mìn trương hoàng ờ, à. còi thế là tôi dẹp lại thế là ngài đi trước là bị dí mìn thế là bị, tôi bị mìn đấy bị mìn luôn mìn đấy có rất là nhiều các tức là cứ xe trước chạy rồi dạ. thì cứ xe sau là cứ theo cái vết lốp về cái đường của nó là đường đất có phải đường nhựa đâu dạ. tức Đập là đầu. Dạ. đi là có cái vết này thế là cứ xe trước chạy xe, xe sau là cứ theo cái lốp đấy thế là nếu mà cái đoạn đường vòng này ấy, là xe <laughs> trước chạy rồi xe sau nó ra nó đặt ừ, xuống là xe sau bị đấy vâng à, tức là cũng không phải đơn giản tí nào cả nhà mình cứ nghĩ rằng là cứ đi đúng chân người đi trước hay là đấy, đúng, cái bánh xe của người đi trước của xe đi trước là không việc gì nhưng mà không phải vâng, thế vâng. không phải thế vâng nghe cũng ờ, cũng gian nan và vâng. cái chiến trường ca thì nổi tiếng nhất vẫn là mìn vâng. vâng. sợ nhất là mìn vâng. Thì... bây giờ mà ờ, kiểu như là nhắc lại cái chuyện ngày xưa ấy, thì ờ, chắc chắn là trong mỗi anh mỗi người có những cái kỷ niệm rất là riêng của mình thế xin mời anh anh Điệp à, xin giới thiệu với cả nhà đây là một cựu chiến binh của trung đoàn 368 và họ thì gọi nhau bằng anh em đôi khi tôi thấy cả là mày tao nữa à, không quân hàm quân hiệu như tôi xin được bật mí đây là thiếu tướng vâng à, anh trước đi anh chia sẻ trước cái ừ, tôi thì à, tôi cũng tham gia là nếu đúng ra là phải từ tháng 6 năm 18 đấy tháng 6 năm 18 là lúc đánh XCA, XCB à vâng à, đồn 23 Đúng cửa rồi. khẩu Tân Thanh. Đã, đã thế mình vâng, dựng đúng vâng. anh em mình dựng. Anh Nhưng kể mà... cái trận ở đồn 23 đi. Nhưng cái mà lúc đó không... lúc đó thì thực ra là mình cũng cũng cũng chưa biết rằng là cái thực lực của bên bên đối phương nó như thế nào. Vâng. Cho nên là lúc đi đấy thì là vẫn là theo cái cái cái của, của, của phương án của mình như kiểu như gần như đánh Mỹ đến cửa cầu Tân Thanh xong là lúc đó là đi vào là trận địa trận địa ông nói là thiết lập trận địa hết xong rồi nhưng mà vẫn không có phát quang sợ giới tức là những cái cây nó chắn là không phát quang sợ giới đấy là một hai nữa là vẫn có làm trận địa giả Miến tức là vẫn phải trận địa giả dạ, Miến như hồi đánh mỹ nhưng mà thực chất là sau này nó có đâu nó không có phản pháo à. nhưng mà khi đánh XCA chỉ B năm tháng 6 năm 18 là vẫn đánh như kiểu đánh Mỹ là vào thiết lập trận địa nhưng mà tất cả các cái cây phát hoang dạ giấy này là là ốp ốp ốp chất nổ bọc hoa dây nhưng mà đến giờ nổ súng bắt đầu mới hạ à. ba đánh mỹ khối lô ừ, chứ còn lúc nó nhưng mà mình mình không nghĩ rằng là nó nó thằng campuchia nó không có nó không có nó Tức không là, có pháo thực ra là nó cũng không có gì nó không có gì Nhưng mà lúc đấy là vì nó cái lúc mà nó đánh trộm mình ấy Thế nó còn đánh lớn cái đánh XCB XA XCB là vẫn có trận địa giả tức là về phía trung đoàn 38 lúc đó vẫn thiết lập trận địa giả trận địa giả là cái gì là cái chỗ mà pháo là đặt đây nhưng mà trận địa giả nó ở đây tức là nếu mà nổ cái là nghi binh nhưng mà nó có pháo phản đâu nhưng mà nếu thời đánh mỹ là nếu mà trận địa giả là sao những người mà trận địa giả đây là phải là đảng viên phải là những người mà đấy ra đây đào hầm đấu đấy thế là nếu nổ súng ở đây pháo bắn ở đây trận địa giả ở đây thì nó phản pháo nó bắn vào đây này nhưng ông mà đi ra trận địa giả đây là nhưng mà xcb a xcb là có trận địa giả nhưng mà nó có pháo đâu cái, cái, cái, cái trận đấy tôi cũng tham gia vâng cái xì à thì bê tôi cao xạ đóng ngay lìa đường à. tức là thực ra là nó đánh mình xong nó rút về rồi nó rút đi mất rồi không phải mà nó nó đánh mình chứ mình không đánh nó vâng. À? tức là cái lúc đó là bọn tôi mà đi ờ, đi lúc đó là tháng tư năm 77 tôi đã lên bùa đang đứng lập à thì lúc đó là nó nói là tức là bên phía mình nói là giặc ca nhưng mà nó đã xung đột biên giới nó đánh mình rồi thế tôi có thằng bạn à, ở Đà Nẵng ấy, là hy sinh ở trung đoàn một mà nó hy sinh ở chỗ đồn uh, đồn tám đồn tám dạ. Phạm Gia Thịnh à, tôi vẫn nhớ kể cả bây giờ tôi kể nhớ cả số nhà nó ở Đà Nẵng nhưng mà nó đi nó bị mìn chết rồi, biết rồi nhưng mà lúc đó mình lên đấy là là là cứ nói là giặc ca chứ nhưng mà lúc đó thì trung đoàn 368 là có tiểu đoàn đi ở chỗ à, Hồ Lắc ấy. Vâng, Hồ Lắc. À, đấy thì đấy là... đóng quân ở vâng. đấy. Nhưng mà bộ binh mới chết, nhưng pháo binh không chết. Vâng. Pháo binh nhưng có nên nữa đâu. Đơn vị tôi thằng Đảo Cụt bị dẫm phải mìn vip bị thương. Đấy. Đảo Cụt ở Thế nhưng mà lúc ấy. lúc đó thì người ta vẫn cứ gọi là vâng. người ta vẫn gọi là giặc ca. Chả biết ca là gì cả. Nhưng không biết nhưng mà nếu mà chính thức mà ấy là từ năm 78 mà được có. Chứ còn ví dụ như đây mọi người đây biết hết rồi, Trung đoàn 368 thì là sau cái chiến dịch ừ, tháng 6 năm 18 thì là tháng 10 năm 78 thì bắt đầu hành quân vào Tây Ninh. À, Tây Ninh. Nhưng mà cái cuộc hành quân của Trung đoàn 368 vào vào Tây Ninh phải nói là phải nói là cuộc hành quân lịch sử lịch sử tại sao? rất nhiều xe rất nhiều pháo Trời. đi như thế là đi từ đấy xong là đến uh, buôn thuật xuống à, cái đèo gì à, xuống nha trang hương hoàng hương hoàng xuống ờ, chỗ ừ. xe pháo đi mà lúc đó nói thật pháo binh lúc đó nó quá khổ đi cái lốp pháo là lúc đó lốp đắp chuẩn đi còn khói bốc mù nữa. đấy bốc mù Đúng rồi. không có không có lốp thay lúc đó nhưng mà tôi ờ, nhớ nhất là tôi đi ờ, qua Sài Gòn đến ngã tư Bảy Hiền bây giờ đấy. Phải rồi. Đấy. Thì lúc đó trời nó mưa lút phút. Ôi, xe xe nó xe nó chùm chùm bạt này. Thế thì thò mỗi cái đầu ra nhìn. À. Không biết vâng. gì. Rồi ngã tư nhà thương thì đúng là tiểu đoàn lúc đó là tôi xuống xong tiểu đoàn 11 mà cái đại đội mà pháo ở ngã chốt ngã tư nhà thương pháo trăm năm đấy phái đấy là lúc đó là phải nói là vâng. công sự này vâng. nhưng mà nước nó đang đúng rồi nóng bóng kê kê muốn mảnh gỗ ngồi xuống co chân lên này có, co chân lên vâng. đúng là ngã tư nhà thương cái đại đội pháo ấy à, vâng. là ngồi cứ kê gỗ co chân nước ở dưới này ừ, phải rồi Dạ. anh lệnh thì tôi biết cái à. cái giờ đó khẩu đội pháo ờ, trăm năm là có của phái mới vâng. đâm tất tất vâng. tất mới để đâm à đây nãy hỏi anh cái thằng tất ấy à thằng tất tất ngủ ở ừ, tất ngủ ừ. danh tất ngủ thì tôi tôi tôi ở cao xạ thì tôi cũng ngay ngay rìa đường đều có biệt danh đấy ừ đấy nãy hỏi anh những cái thằng tất ngủ ấy tất ngủ ừ. cùng cùng xã à, với tôi nếu mà chuyến xe mà kỷ niệm nhất anh rất nhớ là chuyến xe gì không đi vào Mononkiri ờ. Mononkiri hoàn rồi kéo cái xe kéo pháo 85 ừ. đi vào Mononkiri đến nửa dốc thì là tụt rồi. tụt à, do ông này không không không anh Để, không, không. anh gạt anh gạt không tụt không phải sau lúc đó là có ông Nguyễn Ngọc Đông là chủ nhiệm hậu cần ừ. Đông, Đông thế mà rất may là tôi ngồi trên cái xe đấy nhưng mà vì là cái xe nó lật úp lại nhưng mà lý do tại sao là không ai bị gì là vì có khẩu pháo nó chống lại ừ. tức là cái xe như này xong kéo khẩu pháo thế là khi nó là nó chống lên này nó có khoảng trống thế là ông Nguyễn Ngọc Đông ở ông lúc đó ông chủ nhiệm một cần không ông ở Hà Lan ông uh, Nam, Nam Định. Nam Định, Nam Định. quên ông uh, anh trai ông là ông Thọ là trước là bóng đá của Nam Định à rồi thế ông Đông bảo ôi giời thế này thì lật lại mà đi có gì đâu <laughs> đấy cô hay không ông đông ấy vâng ông nói bạn gọi là đông dâu vàng nhưng mà tôi là tôi thì bị ba lần đổ xe nhưng mà xe cái lần tôi đấy đi sau không sao nhưng mà vâng. xe lần ấy mất lần xe lần chạy cái, lần trên cái lần ờ, à. đơn, ờ, đơn vị tôi hành quân nên nên ấy ờ, bị xe hội chạy đúng vào quả mình chống tăng Phanh, như thế là nó bay cái bánh trước dê xe đi đặt đấy thằng minh béo là bị thương đấy Đấy, mình béo còn ờ, là bạn bạn trên lại trên ra <laughs> dạ vâng dạ vâng là vâng, chưa giới thiệu vâng, dạ vâng. dạ không nhưng mà ờ, cũng ờ, nói thật thế này nếu để nói cái gì ở đây thì phải nói là mấy bác đây còn hơn tôi nhiều tôi là gọi là cái lớp ngoại hậu sinh tôi cũng như có vào sau nhưng mà cái này thì không khác cái này là giống nhau những kỷ niệm chiến trường ai cũng giống nhau có thể là người nhiều có thể là người ít nhưng mà lúc nào cũng giống nhau tôi thì ít hơn các anh nhưng mà những kỷ niệm chiến trường thì lúc nào cũng rất là sâu sắc mà cũng là vẫn cũng cho nên là tôi rất ấn tượng ấn tượng là mình muốn nói muốn làm nhưng không làm được nhưng mà có người làm được cho mình là mình thấy có là đấy ví dụ này bác túy bác viết một số cái hồi ký về chiến trường thực ra những cái chuyện đó thì là bác ấy trải nghiệm hơn nhưng mà nếu mà ý đi thì tôi cũng có tôi có ý đi thôi nhưng mà tôi không nói được đấy nói thật đấy nhưng mà tôi thì ít hơn vì các bác thì trải nghiệm nhiều hơn xin chào quý khán giả tôi là lão thiên thất trước đây là cùng ờ, trung đoàn với anh ờ, vũ khắc điệp với này anh ờ, nguyễn trung túy và nguyễn công nguyên phạm có văn đồng dương quang việt nên nguyễn công lệnh nên nói chung là trải qua năm kháng chiến tranh thì tôi anh em đã gặp nhau nhiều nhưng có những cái kỷ niệm rất gian khổ chẳng tôi kỳ năm Campuchia năm 78 rồi ừ, là có những chuyến xe tôi mới đi đồng chí túy là kéo kéo mấy chục chiếc xe về từ Campuchia về ừ, về sửa chữa Đà Nẵng rất gian khổ. Phải nói mấy trăm cây số mà đồng chí túy là trưởng ban xe máy nói chung là tổ chức thì là cũng nói chung là an toàn chỉ mỗi mình thanh hóa là nhảy nhảy xe nhảy xe về nhà chắc không nhảy xe nhưng không sao thôi để khỏi xe vì là pin rồi không phải kéo cứ xe sống kéo xe chết à. để kéo mình thì chưa xin à, để sửa chữa ở Đà Nẵng kéo à, qua sông Sê Bôn cái, cái phà để phà sông Sê Bôn Đắk Lắk ấy. Thế lại qua những năm tháng chiến tranh thì hôm nay anh em tôi gặp mặt cũng có ờ, chút đấy ờ, trải nghiệm ờ, cũng gặp mặt để anh em cũng nhờ cô Hải Yến lấy lên là anh em tôi là cũng xin cảm ơn rồi chúc anh em gặp nhau nhiều lần nữa thành cảm ơn dạ, cái hồi mà hành quân ấy em nói bác túy nha vì bác là ngành xe nhưng mà cái đó cái thực tế là phải nói tức là cái xe GMC lúc đó thì cái heo dầu với giếc thì em không biết nhưng mà nhưng mà này cái xe mà tất tất nhiên là rất nhiều cái xe nó có sự cố nhưng mà có những cái cứ treo cái can xong dạ. đây nhưng mà riêng ông Nguyễn Văn Tấp mà ở dạ, dạ. gần chùa Hưng này Hà Tây Hà Tây Hà Tây, Hà Tây ấy, gần nhà gần chùa Hưng này ừ xe nhưng mà không có phanh mà ông vẫn đi ờ, qua đèo mang giang là ông tớp này đấy ông tớp này không có phanh xe mất phanh mà vẫn đi qua đèo mang giang đi số thấp được đấy cực ông khó đi số thấp được đây lớp tới tí toàn phanh xe chứ mới chưa kèm Dê thòng phanh nó kém lắm. Tí đâu. Dê mà dê là nó có cái con ừ. gọi là con heo dầu Hắn khó lắm. nó nó, nó hỏng. Vâng. Hắn không có phụ tung lên. Tức là lộn cúp bên. Vâng, khắc ừ, phục rất khó. Vâng. Cái dầu chảy hết con đấy luôn. Vì ông ờ, môn đơn cơ đây rồi, rồi, xe về đấy ông vẫn ở Đơn vị mình chả bị đổ lật xe ở đèo Mang Giang chết mất ừ, hơn chục người đấy là em nói bằng tí nha em đi xe mà ông thất này rất nhiều lần đi ông thất này nhiều lần đi xe đi xe ông thất thì rất nhiều lần rồi ờ, anh thất ơi lúc nãy anh có nói nhảy xe là như thế nào ạ ờ, thằng bạn ờ, vì xe mỗi là chỉ ờ, chạy tức là nó như là kéo một xe thôi một xe sống kéo một xe chết nữa thôi nhưng mà anh này kéo thêm hai xe nữa đằng sau quá trình kéo này cái thêm cái xe nhưng mà cái xe thứ ba nó phải lắc thế thằng kia nó sợ mình nhảy xuống <laughs> à có, có sao không anh không sao không đâu đổ mũ cối nhảy bây giờ đi chậm có đi nhanh chậm đó cũng chậm mà đi, đi qua cua mà có gì anh thất có nhớ là cái hồi mà đi Campuchia mà cái xe mà xe bồn mà chở mà lật rồi đấy là thằng nào lái tuyên ờ, tuyên tuyên ấy chứ tuyên tuyên thôi tuyên này tuyên chính xe tuyên xe bồn vâng nhưng mà cái đó lúc đó là thực ra là mình không có kiến thức về khoa học phải rồi vâng. tức là nếu đã là xe bồn thì ví dụ như mà đi là xe bồn à, xăng là phải đồ đầy ừ. thì nó cũng lắc ừ. nhưng mà đi qua dốc mà dốc ở bên Campuchia là không có đường nhựa nó chỉ có đường ngoằn ngoèo này thôi thế là đi qua là lật lật xe bồn xuống tốc độ thằng tuyên này à quá quy định tuyên tuyên tuyên, à? tuyên. tuyên. nhưng mà sau này kết luận là không phải cái đấy mà do là nếu mà đổ đầy xăng chưa chắc đã đi đã đã đã, đã lật dạ. cái xe sao bỏ đúng rồi cái, vâng. Ờ, lật ở cái, cái xe thế này là này là cái sáu M hai vâng cái xe là cái xe mơ sáu 602 hai à. trước khi đi tôi có xử lý phanh rồi nhưng mà vì nó thì rất cũ nhưng năm sáu tám Mỹ nó để lại cơ vâng. thế thì khắc phục mức đó rồi thôi thế khi chở đầy xăng với một tẹt diesel rồi một tẹt à, bốn nghìn sáu lít xăng và nghìn sáu lít diesel kéo sau thì riêng anh tuyên lại chuyện này mà tôi đi ra chắc cũng có thể đỡ nhưng mà sau đến đó là bật số xuống nước thì đeo lên bật số thế là anh ta lao thẳng vô cái suối lao thẳng vào suối thì ngân ấy dâu cũng hết và ngân ấy sáng cùng tiêu cũng tiêu thế là cuối cùng sáu phải phá lần sáng với dâu mới chạy m 35 là mới, mới khoan vừa mãi trong chuyện thì tôi có cái sơ sơ thì anh em tôi là pháo binh vẫn cảm ơn là cảm ơn bất kể ai nói về pháo binh mà đặc biệt là nếu mà nói về pháo binh 368 thì tôi cứ ai nói về đấy là tôi cảm ơn không phải là nhá rất cảm ơn ờ, đây là nói về pháo binh nhưng mà thực ra ngồi đây thì đến thấy là toàn những ông xe thôi tức là xe kéo pháo không, của nếu mà pháo, binh mà không có xe thì vứt rồi à? vâng nhưng mà ở đây không có đơn vị pháo ông không có ông nào pháo thủ ở đây cả có chứ có, như này tôi đấy pháo thủ kỳ cựu pháo thủ kỳ cựu tôi pháo thủ đấy dạ, vâng. bây giờ mời bác tiếp đi ạ dạ, xin chào tất cả các ờ, chiến hữu của trung đoàn 368 sư đoàn 2 quân khu 5 trong những năm kháng chiến chống Mỹ hoạt động tại chiến trường Phú Long. Tôi thì nói với các vị là tôi là trước, thế hệ trước ít. Kỷ niệm của tôi cái năm 74 oánh Thượng Đức. Nói đúng là cái là đáng nhớ. Coi may là cuối cùng coi bốn khở bốn cái lốp của cái xe một tiếng cháy mất à coi nó bắn mất ba chiếc còn một chiếc coi bên tay phải tôi, tôi cố kiết tôi chạy qua cái vùng coi thế nào địch nó nó nó nó nó, nó bắn theo đi thế là cuối cùng thoát chết đấy là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của năm 72 à, trên năm 74 quánh thượng đức thế thì đây chạy xe ba lốp chạy một lốp à, còn có một lốp, lốp thôi cháy mất đấy 3. còn quay nó nó bắn mất ba lốp xịt rồi đấy như thế và trong khi đó chúng tôi chiếm lĩnh pháo xong đâu đấy rồi quay ra đấy. trên đường quay ra thì bắt đầu nó ở trên chốt này nó bắn xuống đấy. một mình tôi một xe xong cái đó mấy xe đằng sau thấy thế nó nó dừng lại nó không chạy tiếp nữa nên là cái đợt đấy là đúng là may cái số không chết chứ còn năm bảy hai thì không nói rồi năm bảy hai thì coi đánh Quế Sơn cấm rơi xong trên à. đường ra tới cái cái uh, uh, khu bãi tranh ở cái, cái, cái, cái giữa cái hiệp Đức với lại cái thằng Quế Sơn thì là C-130 hai chiếc nó quẩn cháy hết nó bắn đốt hết cả bốn khẩu pháo 37 bốn cái xe chiến lợi phẩm đánh kế sơn cống rơi về cháy hết lính coi chạy bộ không ngay nào được gì đấy như thế đấy là cái kỷ niệm hai kỷ niệm sâu sắc nhất của cái đời lính chiến của tôi tham gia cái uh, cuộc chiến tranh của trung đoàn 368 sư đoàn 2 của phòng đấy ờ, là đến hôm nay rất vinh dự lại được về tới đây được dự hôm nay gặp ở đây chứ phấn khởi đấy như hôm qua tôi điện cho anh Phương nếu mà mưa thì chúng tôi không đi được đâu đấy như thế thế như hôm nay nói thật với các đồng đội này bỏ đám cưới đấy hôm nay là bỏ đám cưới để đi xuống họp mặt rồi thì anh à, Việt thấy không nên sắp tiếp gì đấy gặp đồng đội thế thì thế chứ tôi rất rất trí tình trí tình với ông, ông hầm lắm này, này, trí tình với ông hầm lắm chứ còn ông à, Lê Hữu Cát ở ừ. Hà Tĩnh rồi Lê Hữu Cát thì hai người coi thế là tranh nhau quả và quả mìn chống tăng thế rồi cuối cùng quay khi bắt đầu nó lổ cái nó hất một khẩu pháo ba bảy với cái xe vật tiến của mình hất xuống ruộng anh nào lính tôi với ông tăng ngồi trong nó là coi thế là sám ít chết không còn gì chỉ có mắt đôi mắt nông lanh thôi đấy thế và coi còn năm sáu chiến sĩ pháo binh ngồi khẩu ngồi trên xe rồi hất hết xuống nhưng mà không làm được gì cái này đúng rồi. nhưng mà sao lại là tranh nhau một khở cái quả bình đấy ạ đâu đấy không phải tranh nhau mà một cái xe nó đi trước à. thì vừa đến đấy thì cuối cùng có phá sáng thế là cái xe đi trước bắt đầu nó mới dẹt vào đường thế tôi cũng không đẩy thế là tôi lại vọt đi thế là bị luôn bị luôn của mình chống tăng nhưng bây giờ nó, mình chống tăng là của mình hay của đâu có có ngụy ngụy nó nó, nó gài chứ à. đấy gài cho đấy là mình cái, cái đợt đấy là xuống để đánh quế sơn cấm rơi nói như thế em vẫn chưa hiểu ừ. vì trước đấy bác có nói là hai anh tranh nhau một quả mìn thì đấy đều là, là ờ, hai xe hai xe, hai xe à. một xe à, là cuối cùng là tiêu lâm vâng, một tí đi trước đấy vâng mà đấy thì đấy à. lính nói chuyện khó thế nhưng mà trong khi đó đấy, ờ, lính tranh nhau sáu người pháo thủ ngồi trên trên thùng xe hất xuống đều không bị thương đấy tôi với ông cát ngồi trong xe ông cát bây giờ là tiểu đoàn trưởng thế ngồi cái xe để dẫn quân đi xuống đánh nhau thế là cuối cùng quay đấy là ám khói nó đen chỉ hết người chỉ còn cái, cái mở mắt ra được nong lanh thôi mà đúng là cái, cái, cái cuộc đời mà thôi. không ai bị gì không ai được gì tôi với đồng chí tý ừ. nó may cái chỗ đấy nếu có phải nếu mà ai cũng chết thì còn nói chuyện gì chiến tranh chết với thằng toàn toàn chết ở đây đúng là toàn dân lái xe tôi tôi ở trung đoàn bộ ở à, tác chiến trung đoàn bộ và ở à, ban phá sư đoàn 2 cách đây à, năm 2011 11 năm tôi có vào trở lại chiến Tương xưa một lần. Sau đó năm 2016 lại vào lần thứ hai và cái cảm hứng nó tạo nên cái này. Nãy định đọc nhưng mà may quá hôm nay ra lại được gặp cái này. nhé. đây nó là cả tôi nghĩ cái bài này nó sẽ là cả một cái quãng đời 5 năm của mình trong Quảng Nam Đà Nẵng. Nếu các bạn nghe một chút thôi sẽ thấy cả cuộc đời mình trong đó. Có được không? À, tôi lấy một cái tiêu đề gọi là gợi nhớ khi quay lại chiến trường xưa Quảng Nam đà nẵng thì tôi có, có lấy cái tiêu đề là gợi nhớ chiều xuống lưng đèo le xe anh về trung phước niềm vui này có được nhớ những ngày gian nan đi giải phóng miền nam chúng tôi vào đất quảng cơm ăn thường đứt quãng củ chuối thường thay cơm dốc cao trời mưa trơn quằn đòn tre khiêng pháo gai rừng cào rách áo vắt rừng đỗ à, đốt no căng hôm qua gặp thằng thăng xuống dưới danh lấy gạo, mồ hôi đầm lưng áo, hỏi có gặp thằng Long. Mùa khô nước suối trong, thấy vũng này có cá, thằng Sơn ném bộc phá kiếm vài con về ăn. Thằng Minh ngang đi săn, bắn con chim con sóc, đời lính bao điều học, để mỗi ngày khôn hơn. Trận đánh vào Quế Sơn, bao anh em ngã xuống, bên bờ che góc ruộng, bàng hoàng người đi đâu. Rồi những trận đánh sau đơn vị vơi trông thấy Mỗi sớm mai thức dậy thấy lòng mình nao nao Ngửa mặt nhìn trời cao lòng thầm cầu khấn vật Khấn Phật lệ trời cùng lệ đất chiến dịch này con yên Con xin một lời khuyên để vững tin chiến đấu vì quê hương yêu dấu Quyết giữ lòng kiên trung đất Quảng Nam anh hùng Bởi bao người máu đổ máu canh nhuộm đỏ cả thôn bốn đồi tranh sống chết thật mong manh liên miên cùng năm tháng đỉnh cấm rơi ta thắng núi hàn thiên ta thua lính đánh giặc theo mùa rằng co từng sóng nhỏ từng góc hào con ngõ bom đạn xé tơi bời trận nông sơn để đời toàn đỉnh cà tang ta ngắm cự ly gần ta bắn sắc giặc bay tung trời chiến dịch về cuối rồi cuối rồi hết đạn chờ tiếp viện chiều ngồi buồn anh đếm những thằng nào đã đi Thằng Phương và thằng Lê thằng Phương là thằng tôi Về sư đoàn nằm viện Thằng Phong và thằng Thiện Được ra Bắc về nhà Chỉ còn mấy chúng ta chờ mai vào cửa hội Pháo vươn nòng vẫn đợi Vào giải bóng Sài Gòn Hòn thạch bích con con Dòng thu bồn êm mà Thôi tạm xa tất cả Hành quân tiến phương Nam Thống nhất rồi giang san Anh trở về với phố Giật mình đêm lại nhớ về Mỹ Sơn, Quảng Nam. Đã dạ, hết. Dạ, anh có quay lại Quế Sơn bao giờ không? Quế Sơn, Quảng Nam. Anh có quay lại Quế Sơn bao giờ? À, có. Tức là tôi vừa nói trong cái này tôi có nói là năm 2011 tôi có vào Quế Sơn 2016 lại vào Quế Sơn Quế Sơn bây giờ bọn tôi chủ yếu vào là vào cái đền liệt sĩ Quế Sơn đối diện với cái đỉnh à, Cấm Rơi Đấy. Các anh cũng tham gia trận cấm rơi ạ. Quế Sơn cấm rơi. Tôi là tôi là ban phá sư đoàn tôi lại về ờ, Ờ, ban tác chiến ờ, trung đoàn đấy. anh Hờm ấy thường đức quan trọng là lúc đấy mà đánh cấm rơi thì anh Hờm đang đại đội trưởng thằng Minh ngang ấy thế đấy ừ. thôi ừ. thế còn tôi ừ, truyền bao nhiêu để cô mình về gọi thôi cảm ơn em vâng, nhé vâng, ừ. sinh một ờ. ừ, một lần sinh đôi cho hai con đều bị dị tật dạ. chất độc mà con này đây này anh này này con một đi xin bao nhiêu tuổi đây đồng ba mươi anh chứ, tuổi... À, 32. Còn bác Đồng, bác Đồng không nào thứ hai thì Đồng ơi. Anh dính mấy cháu, mấy đứa. Dạ, Năm. Đây ờ, dạ. dạ, trên 10, trên 32. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà trông nói thật trông trông ờ, đồng rất là thì cố gắng thôi thì và nó phải vui tí Thôi gọi là một chút nhỉ, một chút tâm sự mấy anh mình thôi. Hôm nay đó. Thưa quý vị và các bạn, Vâng, mọi cuộc gặp gỡ thì rồi cũng đều phải đến lúc chia tay. À, buổi trò chuyện của chúng tôi thì à, quý vị và các bạn có thể thấy là các cựu chiến binh già của chúng ta người lính già đầu bạc kể mãi chuyện nguyên phong hy vọng rằng trong cuộc sống bình thường thì các cựu chiến binh cũng đem những câu chuyện của mình kể ra một cách dân dã thôi để con để cháu <coughs> để bạn bè được nghe và hiểu để câu chuyện của người lính già đầu bạc kể mãi chuyện Nguyên Phong cái bất khuất của dân tộc sẽ lưu truyền mãi à, bây giờ thì à, anh em chúng tôi xin tạm biệt quý vị và các bạn xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm à, đến chương trình